cửa hàng chúng tôi đây <coughs> để cho các bạn có thể ờ, xem và tham khảo đây nó sẽ có rất là nhiều ờ, giá cả và mức giá phù hợp để các bạn có thể lựa chọn <coughs> thì đầu tiên ở đây là bếp số 1 nè nó sẽ có giá là 1,6 triệu đây hiệu bếp là Paloma model là IC330SB bếp này có giá 1,6 triệu bếp số 1 <coughs> bếp số 2 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma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 tiếp theo là bếp số 6 giá 1,6 ờ, triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL đây bếp mặt dán men chống xước và chống chày bếp số 7 có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma model là IC33BE9 <clears throat> mặt trắng men bếp này sẽ cũng được lắp sẽ ờ, cũng được lắp đặt cái công tắc rang chiên đây giúp các bạn có thể chiên rang thoải mái luôn bếp số 8 giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp full chức năng mặt men của Paloma Paloma model là IC nè 360WA đây bếp full chức năng nấu cơ nước sôi nấu cơ mình nấu cháo nè bên đây sẽ có tính năng là 3 giây chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp bếp số 9 giá 2,3 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KJM61CSGRT giá 2,3 triệu bếp số 9 à, bên đây sẽ có ờ, tích hợp một số tính năng đây là 3 giây rang xào sẽ có cả tính năng hẹn giờ của cả bếp nướng đây đây giá 2,3 triệu bếp số 9 thì các bạn xem mà thấy ưng ý mẫu nào các bạn chỉ việc uh, <clears throat> để lại bình luận dưới video đây là cái mã số bếp nè các bạn muốn uh, tư vấn mã số bếp này sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn đây là bếp số 10 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB Bíp số 11 giá 2,4 triệu, hiệu bíp là Paloma, model là BA39B, bíp số 11. Bíp số 12 giá 2,6 ờ, triệu, hiệu bíp là Paloma, model là IC N86BS, mặt trắng men, bíp nút nhấn, chống xước và chống chày, mặt chống xước chống chày đây. Bíp số 13 giá 1,6 triệu, hiệu bíp là Paloma, model là IC800B, bếp số 14 giá 2,8 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC N86BS đây đây là một số cái dòng bếp ờ, với mức giá tầm trung của cửa hàng chúng tôi để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn nha thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp kính của cửa hàng chúng tôi đây là bếp số 15 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp mặt kính cường lực nó sẽ chịu nhiệt rất là tốt và <clears throat> phụ kiện đi kèm của con bếp này á, tất cả đều là full inox và bếp nó cũng full chức năng hiệu bếp là Rinnai modem là RTS61AWG AWR đi 10RN bếp full chức năng nè hẹn giờ biết nấu bên tay trái nè nấu cơm nấu cháo nút 3 giây rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội chọn nhiệt độ chiên và nướng theo loại thực phẩm đây là chế độ nướng tự động nè số 15 giá 8 triệu đây là cái dòng bếp các bạn lưu ý á, là các bạn phải đặt cái nồi lên thì nó mới cho phép cháy lửa được <clears throat> đây bếp số 16 giá bếp là 4 triệu đây cũng là một cái dòng bếp của Rinnai model là S650 VGAS đây full inox và full chức năng chọn gì đậu chiên nè cơm cháo nè à, nút ba dây rang xào nè hẹn giờ nóng nước sôi cả hai bếp nè nướng tự động <clears throat> bếp số 17 giá là 4 triệu đây bếp full chức năng và mặt kính này Tokyo ga thì cái Tokyo ga này nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là cái nhà phân phối bếp ga đâu nó sẽ là những cái dòng bếp của Rinnai hoặc là Paloma hay là của ờ, Haman đó, để mà về bán hoặc là tặng cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp của Haman full chức năng hẹn giờ hai bếp nấu nè chọn nhiệt độ chiên nè nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội đây rang xào đồ khô và nấu cơm nấu cháo và nướng tự động bếp số 17 có giá là 4 triệu bếp số 18 giá bếp là 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTES66 VCTSB bếp này cũng là full inox và full chức năng đây giá 4,8 triệu bếp số 18 <clears throat> bếp số 19 cũng có giá là 4,8 triệu luôn hiệu bếp là Rinnai model là S660 VGAS đây full inox và full chức năng hẹn giờ nấu cơm nấu cháo à, nút 3 giây rang xào nè nấu nút sôi bà hâm nè hâm nước ăn nguội nè chọn chế độ chiên và nướng theo loại thực phẩm nướng tự động bếp số 19 giá 4,8 triệu tiếp theo là bếp số 20 giá 8 triệu Tokyo Ga thì như nãy tôi vừa nói á, thì con bếp này á, nó là cái ờ, thương hiệu của nó chính là Rinnai đây một cái dòng bếp của Rinnai <clears throat> bếp ờ, full inox và full chức năng đây là mặt kính cường lực đây đây mặt kính cường lực mặt kính này nó chịu nhiệt rất là tốt luôn nhìn nó nó rất là sang trọng và đẹp đây <clears throat> giá con này là 8 triệu số 20 này full chức năng hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè ờ, rang xào nè nấu nước sôi và hâm nè cho gì đậu chiên nè nướng tự động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 đây số 21 giá 3,5 triệu bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm của ờ, Haman đây là hàng trưng bày nha là hàng còn mới chưa qua sử dụng luôn hàng trưng bày đây là ờ, cái ga âm nè nó sẽ có ba bếp nấu đây một hai ba đây <clears throat> thì hầu hết những cái dòng bếp mà của thị trường nội nội địa nhật á nó đều sẽ được thiết kế có lò nướng để giúp các bạn có thể uh, tiện lợi sử dụng cũng như là vệ sinh đây là một số mẫu mã bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè thì khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm một gói quà tặng ở đây đó sẽ bao gồm là một cái bộ ờ, pin sạc để giúp các bạn có thể uh, sử dụng nó tiện lợi và dễ dàng hơn thì giờ tôi sẽ đến lại cái con bếp chính của cái video lần này bếp này có hiệu là Paloma model IC330SF thì ờ, đây là bên trong nội thất của bếp nè đây nội thất bên trong của bếp <coughs> thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nó bếp lại để cho các bạn có thể xem được cái ngoại thất ở bên ngoài của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 bếp đã khóa ra nè kèm theo thông báo là tiếng bếp nếu mà các bạn chui lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của relay bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì ờ, cũng có một số nơi bán khác á họ cũng quảng cáo á đây là tính năng ờ, chống trào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 biết đã khóa ra đi công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử đó <clears throat> là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây là tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mà mình thay thế cho hai cái nồi đây thì đây là cái tính năng đó khi mà các bạn sử dụng bếp á mà các bạn nấu nước sôi á các bạn có lỗi bạn vào gì đấy mà các bạn quên không có tắt lửa khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn rồi á và nó đạt đến nhiệt độ yêu cầu của bếp thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa khóa ra lại nó rất là an toàn thì nhà sản xuất họ thiết lập á ở điều kiện bình thường á thì quay cảm biến này nè nó sẽ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ yêu cầu phía bên dưới cái nồi chúng ta nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng tính năng này tại nhà các bạn á các bạn nên lựa chọn sử dụng những cái nồi mà nó có đáy dày nếu mà các bạn sử dụng những cái nồi đáy mỏng á, thì nó sẽ rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái ờ, đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến 200 rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khó ra khó ra là được thì ờ, <clears throat> ở cái biến ở giữa này á, nhà sản xuất á, họ họ thiết lập á,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 chỉ duy nhất trên thị trường á bên cửa hàng chúng tôi á mới có lắp đặt cái công tắc rang chiên đó thôi nếu mà các bạn á mua biết ở cửa hàng chúng tôi á mà các bạn có cái nhu cầu á muốn lắp đặt công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được để được ờ, lắp đặt đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ ngọn lửa nè vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên tay trái của tôi đây là 230 và bên phải của tôi 240 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc lại với lại cái nồi á nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn cũng ờ, không có nên sử dụng đây biết là khóa ga nè sau tính năng nước cạn nồi đây bên phải là khóa ga bên trái là khóa ga đây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 ở ờ, cửa hàng chúng tôi á, thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây đó là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cái cục nguồn 3V này các bạn sẽ có thể zin trực tiếp vào ờ, đây zin trực tiếp vào cái ổ ờ, ô điện đây nó zin vào cái ổ cái dây chờ tôi chẳng không biết đây để mà chúng ta sử dụng trực tiếp luôn mà không cần nhấn đi đây biết sử dụng nguồn 3V đây hoạt động bình thường nè tôi lấy bên ngoài đây đây vẫn hoạt động bình thường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 thì ờ, tức là trung bình mỗi tháng á, các bạn sẽ chỉ tốn khoảng 150 000 tiền ga mà thôi